Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh bình luận viên hút lúa. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái giải à, trận à, hạng nhì à, của hạng 2 của La Liga nha anh em, hạng 2 Tây Ban Nha. Thì trước khi mình vào nhận định cho anh em thì cho anh em xem lại cái những cái mã kèo mà mình đã cho anh em nằm như thế nào rồi thì ờ, hôm qua cái mã kèo Liverpool mình có nhận định và cho tất cả anh em nằm Liverpool và nằm tài rồi thì anh em cũng húp được cái mã kèo Liverpool và Torino thì mình cho anh em nằm Torino và nằm xỉu thì anh em cũng ăn nha cái mã kèo Porto này thì mình cho anh em nằm thằng Porto thì Porto ăn tới 4-0 anh em Liverpool thì ăn 4-1 còn cái trận của Torino này thì một điều thì à, mình cho tất cả anh em xem một cái uh, trong nhóm mình cho kèo như thế nào nha đây hồi qua cái trận Liverpool kèo trong nhóm nha anh em đây là cái trận Liverpool mình cho tất cả anh em nằm Liverpool nè nằm Liverpool và nằm tài 3,25 và nằm thêm cái mã kèo Liverpool chấp 0,25 hiệp 1 thì hiệp 1 Liverpool đã ăn với cái tỷ số là 2-1 anh em húp cái mã kèo này rồi nha còn hiệp 2 hiệp 2 của Liverpool mình cho anh em vào cái mã kèo tài 4 trái rưỡi nha anh em vào mã kèo tài 4 trái rưỡi thì qua hiệp 2 thì Liverpool nó ăn lên cái tỷ số là 4-1 nha anh em 4-1 là anh em hút full cái mã kèo Liverpool ba ba mã kèo bốn mã kèo anh em hút full Liverpool bốn mã kèo còn tới cái trận của Porto mình chỉ cho anh em nằm đúng thằng Porto thôi chấp 1,75 thì anh em biết Porto tối nay cái tỷ số 4-0 nha nè 4-0 thì anh em cũng đã húp còn cái trận mình mới vừa cho tất cả anh em trong cái ngày hôm nay là cái trận Singapore gặp uh, Maldives thì uh, Singapore chấp tới 1,25 và tài xỉu 2.5 và hiệp 1 cho anh em nằm Singapore. Thì hiện tại Singapore đang ăn với cái tỷ số là 2-1 vào phút 70 rồi. Thì hiện tại là phút 70 là tỷ số vẫn đang là 2-1 rồi anh em anh em húp được cái mã tài nè. Và cái mã kèo trên thì anh em đang rất là sáng nha anh em. Đó là cái những cái trận mà mình gửi trong nhóm không chỉ riêng World Cup thôi nha anh em. Những trận nhỏ lớn đều có kèo là mình sẽ cập nhật cho tất cả anh em để anh em chơi và mình phân tích và nhận định rõ cho tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ vào cái vấn đề là mình nhận định cái trận hạng 2 của La Liga là Tây Ban Nha nha anh em. Thì anh em cũng biết ờ, thằng E3 đang đứng ở vị trí đầu bảng và Le Levante nha anh em. Thì ờ, hai này gặp nhau vào lúc 1 giờ ngày 19 tháng 12 thì à, sau khi cái trận World, chung kết World Cup kết thúc là Levante và E3 sẽ gặp nhau nha anh em. Thì những anh em nào đã chơi kèo World Cup xong á thì anh em cứ vào thêm cái mã kèo này thì mã kèo này mình thấy tỷ lệ ăn cho anh em rất là cao mình mới nhận định cho tất cả anh em thì anh em cũng thấy thằng E3 đang đứng ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng La Liga 2 thì à, và Lavante cũng đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng thì hai này đang tranh cái vị trí đầu bảng để mùa sau lên đá hạng nhất Tây Ban Nha nha anh em thì anh em cũng thấy thằng E3 đang có 36 điểm sau 20 vòng đấu. Thằng Levante không kém cạnh gì thằng E3. Anh em cũng thấy thằng Levante nó đang có 35 điểm sau hai vòng đấu thì hai thằng này hai thằng này đang tranh cái vị trí đầu bảng với thằng à, Las Palmas nha anh em ba thằng này đang có cái khung điểm bằng nhau thì ba thằng đang tranh cái vị trí đầu bảng để mùa sau có cơ hội để đi lên đá Tây Ban Nha thì mùa rồi hai cái đội này cũng đá hạng nhất nhưng mà bị tuột hạng anh em bị tuột hạng xuống đá hạng hai thì cho anh em xem cái thành tích của hai đội thì hiện tại anh em cũng thấy bên phía Levante nó chơi với cái phong độ rất là tốt nha chưa có để thua một trận nào trong những 10 trận gần nhất thì Levante đã thắng tới 6 trận và để hòa 4 trận thì anh em thấy trong 6 trận này Levante chưa để thua một trận nào còn bên phía E3 thì anh em cũng thấy cái phong độ không có kém gì cái thằng Levante anh em cũng thấy trong 10 trận gần nhất E3 cũng thắng được 6 trận và chỉ để thua đúng một trận và để hòa 3 trận thì anh em thấy hai cái phong độ này đang rất là cao còn trong cái lịch sử đối đầu á anh em thấy bàn thắng những cái trận gần nhất đối lần đối đầu gần nhất ở trên giải đấu trường La Liga luôn anh em chứ không phải là ừ, hạng 2, hạng 3 nữa nha mà trên giải đấu trường La Liga thì thằng Levante toàn thắng thằng E3 với cái tỷ số cách biệt chỉ một bàn và trước đó năm 2020 thì thằng E3 thắng thằng Levante với tỷ số là 3-0 thì đó anh em cũng thấy cái thành tích mà chơi trên sân nhà của thằng Levante cho tất cả anh em xem thì Levante chơi trên sân nhà đang có cái phong độ rất là tốt nha anh em cái phong độ rất là tốt Levante toàn thắng hai trận và để hòa hai trận trên sân nhà của mình. Thì cái thằng đang đứng vị trí nhì bảng là thằng Las Palmas. Levante đấu với nó cũng vẫn là giữ cái tỷ số là một đều trên sân nhà của Levante luôn. Và trước Sporting thì Levante cũng đã ăn Sporting với tỷ số là 1-0. Còn thành tích chơi trên sân khách của um, E3 thì anh em thấy E3 chơi trên sân khách 5 trận gần nhất thì E3 đã thắng được à, thắng được uh, à, 3 trận và để thua một trận trước uh, Cartagena, Cartagena nha anh em. Thì và để quà để quà cái thằng Las Palmas, Las Palmas thì cái thằng này đã cầm quà được với uh, Levante và quà với um, E3 nữa. Thì anh em thấy cái phong độ của hai thằng này đang ngang tài ngang sức với nhau nha anh em thì hiện tại mình nhận định thư sớm nó chưa có cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì ờ, anh em nào mà muốn có xem được cái đội hình thì gần tới giờ đá mình cũng có cập nhật cái đội hình trong nhóm cho tất cả anh em đây còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là hiện tại thì hiện tại cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là La Vente chấp 0,25 và tài xỉu 2.5 nha anh em thì cái trận này mình phiên anh em nên nằm thằng E3 được nha tại vì sao mình phiên anh em nằm thằng E3 thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu gần nhất á, thì thằng Levante nó chỉ thắng được cách biệt một bàn nhưng mà cái trận này tụi nó sẽ dìu nhau để lên hạng nhất anh em dìu nhau để lên hạng nhất và anh em có thể nằm cái mã kèo dưới thì à, mình dự đoán chắc là tỷ số sẽ là một điều hoặc là không điều hoặc là có thể cũng hai điều nhưng mà anh em nếu mà anh em nằm những cái mã kèo dưới này anh em có thể lót là cái mã tỷ số là thằng Levante chấp thằng Levante lót là cái mã tỷ số là Levante ăn một không nha anh em thì à, nếu mà đánh tài xỉu á, thì mình khuyên anh em nên đánh rung thì đánh rung nó sẽ hợp lệ hơn cái trận đấu này á. thì hai thằng đang tranh cái vị trí đầu bảng tương lai nó sẽ dìu nhau thì không phải lên hạng là lên chỉ một đội nhất bảng đâu anh em lên là lên top 4 hoặc là hai đội đội nhất đội nhì thì nó tụi nó sẽ dìu nhau lên nó dìu nhau cầm tỷ số một đều là hoặc là không đều tụi nó để dìu nhau đi vào vòng đi lên điểm luôn anh em chứ không phải mà hạ nhau tại hai này là mùa rồi nó cũng rất hạng cùng nhau thì năm mùa này nó sẽ lên hạng cùng nhau thì bởi vậy mình khuyên anh em nên nằm cái mã kèo dưới mà anh em có thể lót là cái mã tỷ số 1 không dành cho Levante và anh em tài xỉu thì anh em nằm rung thì nó sẽ hợp lệ hơn nha thì còn những mã kèo rung thì mình sẽ cập nhật trong nhóm cho tất cả anh em đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì anh em nào mà đang xem á, thì anh em cũng biết hiện tại trong cái nhóm mình đang rất là nhiều anh em thì bữa giờ anh em cũng đã húp kèo full là để về bờ hết rồi còn anh em nào mà đang xa bờ thì cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình mình hướng dẫn anh em đăng ký một cái trang để anh em chơi và đưa anh em vào nhóm để chơi được những mã kèo mà mình đưa ra chứ anh em chơi bên ngoài mình đưa anh em vào nhóm nhiều khi mình gửi anh em cập nhật cái cho anh em đánh cái kèo rung cái, cái gửi tin nhắn cho mình bên anh đánh rung không được hỏi sao anh đánh ngoài qua thầu qua cò anh đánh rung không được bây giờ mình mới phiên anh em đăng ký một cái trang để anh em chơi anh em đánh được những ma rung mà rung tài thẻ nè rung gốc nè anh em hoặc là rung trận nè cái đó cái đó là những cái mã kèo đó mình cập nhật mình xem trực tiếp trận đấu cho anh em mình cập nhật kèo cho anh em chính xác thì mình gửi cho anh em để anh em kiếm lợi nhuận còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ chơi được trên dưới tài xỉu thì anh em nằm những cái mã kèo chính rất là khó ăn anh em chơi kèo phụ nó mới dễ ăn bây giờ mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang chơi